Chào các bạn, tôi là kênh Bình Việt, chuyên gia đào tạo F&B thực chiến và nếu như bạn đang có một kế hoạch kinh doanh trong lĩnh vực F&B như mở quán cà phê, mở nhà hàng, mở tiệm bánh, mở quán trà sữa, bất kỳ một mô hình nào đó trong lĩnh vực F&B dù to hay nhỏ, bạn đều phải quan tâm đến một số vấn đề sau đây. Vấn đề đầu tiên bạn cần phải quan tâm đó là khả năng sinh lời của mô hình mà bạn sẽ lựa chọn kinh doanh. Vấn đề thứ hai bạn cần phải quan tâm là số tiền mà bạn cần bỏ ra để vận hành mô hình đó như là đầu tư vào mô hình đó là bao nhiêu. Và vấn đề thứ ba bạn cần phải quan tâm đó là thời gian bạn sẽ hoàn vốn đó là khi nào và vấn đề thứ tư đó là nhận sau khi bạn hoàn vốn rồi thì những mô hình đó còn có khả năng phát triển được hay không và cái điều kiện để cho mô hình đó phát triển tiếp theo đó là gì và cái đó là những vấn đề mà cần phải xem khi bạn quyết định đầu tư vào thì một mô hình nào trong F&B